trời luôn xe của đại trưởng mỹ đội trưởng mỹ đi thắt lạc ở đây luôn nó nó nó ú hello chào tất cả mọi người nha lại là mình đây bên kênh núi thì à, cũng một khoảng thời gian à, là cỡ hai tháng rồi mình không có ra video nào hết <laughs> tại do bây giờ mình à, có công việc mình đi xa nên mình mới về mình à, giờ mình mới tiếp tục quay à, rất nhiều nha thì à, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và xem video của mình à, sao tăng. thì à, nói chung cảm ơn mọi người rất là nhiều mong mọi người cũng sẽ luôn ủng hộ mình à, khoảng thời gian sắp tới giờ thì hôm nay mình có cái uh, pick up pick up với cái uh, cà phê Turin <laughs> giờ anh em đang ngồi cà phê ngoài giờ mình phải chạy ra thì hôm nay cũng uh, ngưng khoảng thời gian lâu thì mình cũng đã chuẩn bị uh, và set up uh, một cái máy quay mới để cho mọi người có một cái trải nghiệm xem video nó rõ sắc nét hơn mình sử dụng con Go 8 này à, quay ban đêm nó cũng ổn áo lắm mọi người giờ dạ, bắt đầu vô trung tâm nha lại thôi chậm lại thôi sao vậy sao dừng vậy Vincom Vincom Plaza gì à, Vinpearl chứ lộn Vinpearl à, ở Tây Ninh nè nằm trên đường 30 tháng 4 của mọi người hôm nay trời khá là đẹp nha hơi sấm chớp xíu thôi chứ không sao hết <laughs> làm sao cản trở được anh em mình đúng không quy đây nè mọi người anh em sẽ uống cà phê ở đây nhưng mà à, hiện tại à, anh em đổi à, vị trí xuống dưới chợ Long Hoa rồi này là bùng binh 30 tháng 4 nè <laughs> à mình à, tác hứa với mọi người là mình sẽ quay review xong cái mình mất con mất con mẹ nó hút luôn <laughs> thì à, chắc à, video sau mình sẽ quay review mọi người review xe nha mình à, sẽ mượn xe anh em trong hội mình review lớn nhỏ thì mình quất ráo trời ơi mình bệnh cái quần cục ma nó nóng quýu lòng quýu vợ hết trơn à rồi luôn xe của đại trưởng mỹ đội trưởng mỹ đi thất lạc ở đây luôn <laughs> PT shop có ờ, một chút việc rồi mình đi tiếp nha mọi người ơi nè chú <laughs> để luôn cũng được chú con đi liền không sao đâu dạ camera camera con đi quay á bên à, bên riêng nó có bên cục á bên lẻo hả dạ nó bên à, nó bên gì này ờ, không có dễ làm gì hai ba năm mới chút xài cũng lâu lắm cái này con à, xài cô tám nên bữa hả mua là bảy triệu mấy dạ mấy máy quay này nó chống rung vậy đó tính vô chuyển tiền mà hệ thống bị lỗi <laughs> không đi chú ơi dạ rồi dạ momo con chuyển cho momo tại giờ ngân hàng hết làm việc rồi rồi con cảm ơn chú nhiều ở ờ, đây gọi là chợ bắp nha mọi người không phải gì hết là do ở đây à, người ta bắn bắp nên người ta <laughs> người ta gọi là chợ bắp chú bảo vệ dễ thương quá thường những người lớn rất là dễ thương sao mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị như vậy Chào cậu Nhìn lại đằng sau có <laughs> công an không Hay là dấu cái đầu mình đó Nó đưa cái dù cua vô nách mình á 2000 years later Á à, đèn đỏ nữa trời à! Ngã tư này hay có mấy anh đứng đây lắm nè Biết này có không anh thèm cái bô mình lắm ghiền cái bô mình lắm dí mình hoài à. <laughs> hôm nay anh chưa đi ra rồi ở trên ninh được cái bắt xe cái là mình chỉ vô trong à, đồ mình lấy về thôi nha mọi người chứ không có vụ mà nhanh lẹ à, bập sạc đi đâu <laughs> nó nó mới nhắc đó mới nhắc đó <laughs> mới nhắc ảnh xuất hiện rồi. số 3 là đường nào quên mẹ rồi ta này giờ của số 3 đi đường nào quên mất tiêu hết trơn hay gì ta thì anh em về hết luôn hả ồ vậy hả tưởng đâu về sớm chứ A few moments later. Vậy thôi mọi người ơi

thôi anh em ơi về yeah, chứ không nóc nhà ký cái đầu xin đi được hai tiếng à công nhận nay bắt đầu à, trời nó chuyển sang mùa đông nó mát vãi nhưng mà ngồi trên con xe này vẫn nóng Gai <laughs> máy mà đóng vải thì chứ Mình đậu nãy giờ mình uống cà phê mình lên chạy vẫn là ba cục Độ nó vẫn là ba cục xin xin lỗi với sự mất dạy này <laughs> cái cây bô kia <laughs> cái cô bô kia mình chạy trái nỉ luôn mọi người <laughs> nó còn đúng cái nỉ ngoài đầu bô thôi mà đưa đít bô đi chứ bộ à, cái gì à, cái đầu ra họng ra chợ đất cơ hàng chi mình nghe nó ré không à nó chạy trái nỉ luôn ghê thiệt mình mới thay cái bô khác vô mình chạy mình à, đem cái bô đó mình à, đi thay nỉ lại vô nỉ gắn chạy tiếp trụ à, mình à, chắc mình cũng kết thúc video tại đây em mọi người chào tạm biệt tất cả mọi người nha hẹn mọi người ở clip sau nha cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nếu thấy hay hay à, thì cho mình xin một like nha nếu mình à, chưa làm tốt điểm gì thì mọi người cứ comment lên để mình à, khắc phục ha mọi người